này model là KZM 66 CTSPL đây là nội thất của bếp đây ừ. thì trước tiên khi mà thử những cái tính năng của bếp này để giao cho khách đó, thì à, tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số bếp ga để cho các bạn có thể lựa chọn và tham khảo thêm thì đây là dòng những dòng à, bếp ga có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa tính năng mà khóa ga khi nước cạn nồi á, thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này khi nhiệt độ đạt lên đến 250 thì nó sẽ khóa ga lại và đây là cái khóa ga khi ờ, tắt lửa thì ờ, ở cái que cảm biến này nó chỉ chịu nhiệt độ là 250 thì nó sẽ khóa ga có một số bếp thì nó sẽ có cái ờ, cái chế độ rang là cái nút 3 giây này đây thì nó cũng chỉ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên thêm 3, 50 độ nữa là 300 độ thì nó sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ bị tắt lửa rất là bất tiện thì shop rẻ hơn khuyến mãi của chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang ở đây như dòng bếp này đã gắn thêm cái công tắc rang nè thì các bạn sử dụng á, khi rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái này để mở cái tính năng rang lên thì bếp nó sẽ hoạt động ờ, cái que cảm biến đó, đó nó sẽ hoạt động tối đa không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa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 bạn nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm và những dòng bếp này các bạn ưng ý cho mình những bếp nào mà các bạn thấy ưng ý và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua thì mình cũng có thể chụp lại cái vị trí màn hình ngay con đó và gửi kèm thêm cái mã số này của con bếp đó đó để nhân viên có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem ở vị trí số 1 này đây là dòng bếp ờ, nút xoay mặt men chống xước giá 1 triệu 7 tiếp theo <coughs> cũng là dòng bếp Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2017 giá 2 triệu 2 bếp này thì tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào rồi và bếp này thì tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng ở dưới bếp số thứ tự là số 3 cũng năm 2017 nhưng mà cái mặt của nó đã nó bị ố nè nên nó chỉ nằm ở cái giá một triệu rưỡi thôi cũng đã gắn cái công tắc rang có mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí số 4 cũng là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước ở vị trí số 5 này thì đây là dòng bếp Paloma có mặt sơn tĩnh điện tiếp theo là ở vị trí số 6 bếp này được sản xuất vào năm 2019 giá 2 triệu 9 có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng cũng đã được gắn cái công tắc rang vào rồi bếp thì có mặt men chống xước ở vị trí số 7 đây là dòng bếp Paloma loại nút nhấn mặt men chống xước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 thì à, bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp nè bếp này nó có chức năng là nấu nước cơm cháo ở bên trái còn bên phải thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên và chế độ rang nút 3 giây ở bếp nướng sẽ có hẹn giờ nướng bếp thì có mặt sơn tĩnh điện tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp ga âm và từ âm và một số dòng bếp full chức năng có mặt kính đây ừ, thì ở vị trí số 13 đây là dòng bếp uh, mặt men chống xước hàng này là hàng dùng lướt năm sản xuất của nó là tháng 8 à, năm 2019 đây là hàng dùng lướt thôi tiếp theo ở vị trí số 14 Rinai mặt kính cường lực màu đen tràn viền nó sẽ có những cái chức năng nấu nướng nướng theo loại thực phẩm hẹn giờ nướng nấu nước hâm và chọn nhiệt độ chiên cho bếp bên trái bếp bên trong thì nó sẽ có tính năng là nấu cơm và nấu cháo bếp này thì nó sẽ hẹn giờ cho cả ba bếp nấu và bếp nướng cũng có hẹn giờ tiếp theo đến với hàng trưng bày ở vị trí số 15 mặt men chống xước màu đen năm sản xuất của nó là tháng 9 năm 2019 tiếp theo ở vị trí số 16 đây là dòng bếp từ âm hiệu Toshiba tiếp theo tôi sẽ đến thêm một số dòng bếp ờ, mặt kính full chức năng ở vị trí số 17 này đây là dòng bếp ờ, Rinnai mặt kính cường lực cái viền của nó bằng inox bếp này ở bếp nướng thì nó sẽ có cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và hẹn giờ nướng nút điều chỉnh ngọn lửa nướng bằng nút điện tử còn ở bếp bên tra phải thì nó sẽ có tính năng là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước hâm và nút 3 giây chế độ rang đó còn ở bếp bên trái này thì nó sẽ có tính năng là nấu cơm nấu cháo có hẹn giờ nấu cho bếp bên trái thì đối với dòng bếp này phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp tiếp theo ở vị trí số 18 thì cũng giống như dòng bếp ở vị trí số 17 này những cái chức năng nấu nướng của nó nhưng nó sẽ thay đổi cái vị trí bên phải hoặc là bên trái để phù hợp với ờ, cho mỗi người dùng á thói quen của mỗi người <coughs> nhưng mà ở bếp nướng thì nó chỉ có hẹn giờ nướng và nướng thì hai tầng lửa Tiếp theo ở vị trí số 19, đây là dòng bếp Paloma 61VWCK. Thì bếp này nó sẽ hẹn giờ được cho cả hai bếp nấu. Đây là cái màn hình mô phỏng của bếp đây. Ở dưới là cái đồng hồ nút đồng hồ đó là nút chọn thời gian hẹn giờ, nút ờ, chọn bếp để hẹn giờ đó. Cộng trừ thì nó là dấu để tăng giảm cái thời gian hẹn giờ. Nó chỉ sử dụng chung một cái màn hình hiển thị thôi. Tiếp đến với cái ờ, vị trí <coughs> vị trí số 20. Bếp này là dòng bếp cao cấp được sản xuất vào năm 2016 thì bếp này nó sẽ có hai cái mặt đồng hồ hẹn giờ cho cả hai bếp và cái chế độ ờ, chọn nhiệt độ chiên chung cũng cả hai bếp đều có ở bếp bên trái thì nó sẽ có cái nút 3 giây chế độ rang còn bếp bên phải thì nó sẽ có thêm nấu nước và nấu cơm nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và cái nút nướng là ờ, cái nút chỉnh lửa nướng là nút điện tử và nó cũng có cái ờ, chế độ nướng theo cái loại đồ nướng và cái bộ đếm giờ các bạn có thể tăng về cái thời gian à, tối đa thêm thay vì nó chỉ 15 phút thôi nhưng mà các bạn có thể chọn hơn cái thời gian 15 phút đó ở cái bộ điểm giờ ừ, ở vị trí số 21 này cũng là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực nó cũng có những cái chức năng nấu nướng giống như những cái dòng bếp full chức năng khác ở bếp nướng cũng là hẹn giờ nướng nhưng nó chỉ nướng à, một tầng lửa thôi tiếp theo tôi đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn chưa vệ sinh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 là cái mức giá của bếp này một triệu chín tiếp theo đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì cũng đã được che kín lại rồi để tránh chuột vào bên trong cắn phá diện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 rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên tắt lửa như trên bếp này đây là cái nút rang cái chế độ rang này các bạn đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó cũng chỉ tăng nhiệt độ ở que cảm biến này lên tới 300 độ thì bếp nó cũng sẽ khóa ga thì shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho các bạn có thể nấu hoặc là rang những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế cái ngọn lửa nhiệt độ nữa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 bếp đã khóa ga sau cái chế độ là nước cạn nồi công tắc hồng ăn ở vị trí mở đây thì bếp này nó cũng có cái nắp che đầu chia lửa này nó bằng inox nắp che đầu chia lửa bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái nắp sắt những bếp mà sử dụng cái nắp sắt á, thì ta sử dụng một thời gian thôi nó sẽ mục chân và nó rớt ra điển hình thực tế như bếp này đây như một cái bếp thì nó sử dụng một nắp sắt như vậy thì đã sử dụng một thời gian nó mục chân rớt ra rồi nè